và hiện tại của chúng ta đây là 19 giờ 15 phút buổi tối của ngày 26 tháng 3 năm 2023. Thì à, thật sự mà để nói đến giờ này đây, kết quả đã sổ cho chúng ta rồi. Thì à, thật sự mà để nói ngày hôm nay chúng tôi có lên video đúng như buổi sáng của ngày hôm nay. Đấy, chúng tôi có lên video và chúng tôi có chia sẻ cho tất cả anh chị em chúng ta đường cầu đó là 75 và 76 chơi tham khảo cho ngày 26 đến ngày 27 tháng 3 năm 2023 thì thật sự để nói ngày hôm nay là ngày đầu 26 lô tô 75 và 76 ngày hôm nay chưa nổ chúng ta một nháy lô nào mọi người nhá. ngày hôm nay chúng tôi chia buồn đến tất cả anh chị em chúng ta ở trên video này còn ở trên zalo ngày hôm nay chúng ta tưng bừng rực lửa nối cầu ân thông đến tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta ngày hôm nay rồi và một lần nữa chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta ở trên zalo cầu kín số vip còn ở trên video này chúng tôi mỗi ngày chúng tôi có nhắc nhở với tất cả anh chị em chúng ta nhiều rồi là anh chị em chúng ta cẩn thận và cân nhắc bởi vì là những đường cầu ở trên video này là những đường cầu tham khảo thôi Đấy, cặp song thủ lô tô khung hai ngày thì anh chị em chúng ta nên cân nhắc là như vậy. Có thể nó nổ sớm và cũng có thể là nó sẽ à, nổ muộn và cũng như là nó sẽ không nổ. Đấy, cho nên là anh chị em chúng ta lưu ý và cân nhắc và cẩn thận là như vậy còn chúng tôi không khuyến khích tất cả anh chị em là chúng ta chơi to quất lớn với những con số những đường cầu ở trên video này cả đúng chưa anh chị em chúng ta nếu như kết cầu trùng máu thì chúng ta có thể nhỏ nhẹ đánh 5 điểm 10 điểm thôi còn anh chị em là chúng ta không kết không trùng thì chúng ta không chơi còn anh chị em nào đang xa bờ biết không đợi số đang thua tha nợ nợ nợ nần đang cần những con số chuẩn cho vip thì anh chị em chúng ta hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi bằng cách kết bạn Zalo của chúng tôi qua Zalo 0394751262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 anh chị em nào chúng ta đã thắng được rồi thì à, ở trên Zalo rồi thì anh chị em tiếp tục tiếp tục quay trở lại video để chúng ta bình luận comment ở trên video mọi người nhá để cho những anh chị em nào chúng ta biết rằng là những đường cầu của chúng ta nổ như thế nào mọi người nhá ngày hôm nay thật sự đó ngày hôm nay chúng ta đại thắng tưng bừng rực lửa đến tất cả anh chị em chúng ta rồi thì giờ ở đây chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta luôn đấy ok chưa còn uh, video thì chúng tôi chưa buồn đến tất cả anh chị em chúng ta và chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu cho ngày thứ hai đó là ngày hào ngày mai đó là ngày 27 tháng 3 năm 2023 ok chưa đấy và những con số ở trên Zalo thì được chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng và được chúng tôi ờ, kết hợp rất là nhiều đường cầu và được chúng tôi sàng lọc ra đấy, những con số tỷ lệ ăn cao và được ờ, những con số tâm đắc nhất để đưa tất cả anh chị em chúng ta về với bến bờ hạnh phúc mọi người nhé đấy cho nên anh chị em chúng ta lưu ý và cũng như là chúng ta sẽ tin tưởng đặt niềm tin tin tưởng niềm tin vào chúng tôi đấy ok chưa Đấy, anh chị em chúng ta đặt niềm tin vào chúng tôi thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm đưa tất cả anh chị em chúng ta về bờ thôi Đấy, cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm ok chưa rồi về những đường cầu lô ở trên Zalo thì được chúng tôi nghiên cứu kỹ Đấy, và ở trên Zalo thì được chúng tôi cung cấp số đó là bạch thủ lô một số Đấy, cầu xiên 2 cũng như là dàn đề ít số cho tất cả anh chị em chúng ta luôn cho nên anh chị em chúng ta à, hành hành nhanh tay liên hệ với chúng tôi mọi người nhé à, chúng tôi tóm tắt ngắn gọn như thế thôi về đường cầu ngày mai đường cầu của ngày 27 đường cầu kín số số vip ở trên zalo cầu tự tin phải nổ chúng tôi đã sẵn sàng cho tất cả anh chị em chúng ta rồi cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm mọi người nhé anh chị em chúng ta nhanh tay liên hệ với chúng tôi đi ok chưa đấy còn à, ở trên zalo à, thật sự mà để nói thì những đường cầu tự tin phải nổ đấy, nói về đường cầu à, song thủ lô không cần khung mọi người nhé không cần khung hai ngày đâu nổ ngày một luôn nó về cặp song thủ lô tô ăn đều 6 7 ngày trên một tuần cho tất cả anh chị em chúng ta luôn cho nên cho nên anh chị em chúng ta nhanh tay liên hệ với chúng tôi à, thay vì thì chúng ta bỏ ra cái đồng tiền để chúng ta chơi song thủ khung hai ngày rõ ràng là như vậy anh chị em chúng ta à, tính toán ra thì anh chị em chúng ta cũng biết được ok chưa đấy còn à, những đường cầu như là ở trên Zalo thì nói về đường cầu à, bạch thủ lô một số thì nó sẽ nổ 4 đến 5 ngày tiêm một tuần đấy còn à, về song thủ thì nổ đều cho tất cả anh chị em chúng ta luôn đấy cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm có những ngày nó nổ hai ba nháy ở trên zalo luôn đấy, cho nên anh chị em chúng ta à, hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi mọi người nhé à, chúng tôi à, lưu ý với tất cả anh chị em chúng ta như vậy còn à, chúng ta không nên lợi dụng những con số trên video này bất kể các cái video khác bởi à, bất kể các kênh khác mọi người nhé mỗi người có một phong cách bất cầu riêng mỗi à, kênh có một cái lối đi riêng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 và chúng tôi mong muốn rằng <clears throat> anh chị em chúng ta xem video chúng ta cố gắng xem hết video chúng ta đừng tới đừng tua giây phút nào mọi người nhé chúng ta cố gắng xem hết video ok chưa à, chúng, bởi vì chúng tôi tóm tắt ngắn gọn thôi rồi ok và chúng tôi sẽ tạm dừng uh, video ở đây và một lần nữa xin uh, chào tất cả anh chị em và hẹn tất cả anh chị em vào buổi phân tích và chốt số cho ngày hôm sau